Chào các em học sinh lớp 8 Hôm nay cô lại hướng dẫn chúng ta ôn tập phần đại số lớp 8 với chủ đề là phân tích đa thức thành nhân tử Thì hôm trước cô đã dạy các em về hàng đẳng thức Đấy, và chúng ta đã học rất kỹ về hàng thức và xuyên suốt quá trình học toán của chúng ta lúc nào chúng ta cũng dùng hàng thức kể cả sang cái phần phân tích đa thức thành nhân tử thì trước khi học xong cái phần chủ đề về phân tích đa thức thành nhân tử thì chúng ta phải nắm lại nhớ lại các kiến thức cần nhớ của cái phần này thứ nhất là chúng ta phải hiểu là phân tích đa thức thành nhân tử tức là chúng ta làm gì đấy thì chúng ta phải hiểu rằng là phân tích đa thức thành nhân tử hay là thành thừa số là biến đổi đa thức thành một tích của những đa thức đấy cái lưu ý là ta biến đổi đa thức thành một tích của những đa thức thì gọi là phân tích đa thức thành nhân tử đấy. thì có những phương pháp nào để phân tích một đa thức thành nhân tử thì có rất nhiều phương pháp để phân tích đa thức thành từ nhưng trong bài hôm nay cô chỉ giới thiệu chúng ta phương pháp một đó là phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung đấy cô giới thiệu với các em phương pháp đầu tiên đó là phương pháp phân đấy còn ở lớp dưới chương trình trước thì chúng ta dùng từ là đặt thừa số chung đúng không đấy thì tương tự đối với phép trừ đó là nếu a nhân b mà trừ cho a nhân c thì sẽ bằng a thừa số cho b trừ c đấy như vậy từ phép trừ này chúng ta đã chuyển sang nhân từ phép cộng này chúng ta chuyển sang nhân và chúng ta sử dụng hai phương pháp hai cái kiến thức này để phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung đấy và chúng ta lưu ý cô một số cái lưu ý lưu ý thứ nhất là a thì bằng trừ của trừ a đấy lưu ý thứ hai từ kiến thức a là bằng trừ chữ a thì cô viết ra dạng này là a trừ b cụ thể hóa cho các em nhìn rất dễ nhá thì sẽ bằng trừ của b trừ a đấy chúng ta lưu ý hai cái vấn đề này để chúng ta vận dụng vào thành bài tập đấy, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần bài tập Bài 1 đó là phân tích các đa thức sau thành nhân tử. Đấy. Thì chúng ta lại phải nhớ lại chúng ta cô vừa hướng dẫn xong. Phân tích đa thức thành nhân tử tức là chúng ta phải làm gì? Tức là chúng ta phải nghĩ cách viết cái đa thức này là thành tích của các đa thức. Đây, thành một tích của những đa thức. Tây đúng chưa? Đấy, tất cả các đa thức A hay đa thức ở B hay đa thức ở C hay đa thức ở D thì các em phải nghĩ cách dùng kiến thức của mình để viết các đa thức này thành cái gì thành một tích của những đa thức các em nhớ đây là thành một tích của những đa thức thành hình dung ra chưa đấy vậy bây giờ chúng ta quan sát qua xem câu a đó làm sao để biết được thành tích của một tích của những đa thức ta có x bình phương trừ ba x bằng đấy thế giờ các em quan sát câu a này và trình ba x thì quan sát thật kỹ thì chúng ta thấy rằng cả hai hạng tử này đều có thừa số là x đấy vậy chúng ta có thể chọn cái thừa số đó làm nhân tử chung đấy ví dụ a nhân b mà trừ cho a nhân c thì sẽ bằng a nhân với b trừ c đúng không nào bây giờ chúng ta sẽ làm xuất hiện nhân tử chung các em nhé x bình thì cô viết ra thành là x nhân x trừ 3x cô viết lại thành ba nhân x như vậy chúng ta thấy rằng là này đều xuất hiện thừa số chung là x và chúng ta đặt x ra ngoài vậy thì x đã x nhân x mà đặt x ra ngoài rồi thì trong sẽ là còn x bình phương đấy trừ ba x mà đặt ra ngoài rồi thì là còn còn trừ ba à đây là x xin lỗi x nhân x mà đặt x ra ngoài thì trong còn x còn đây sẽ là trừ ba x đặt x ra ngoài thì còn trừ ba như vậy chúng ta thấy rằng chúng ta đã viết cái đa thức ban đầu này thành một tích của hai đa thức ở đây là gồm đa thức x đa thức có một hạng tử là x và một đa thức là x trừ ba làm như vậy người ta gọi là phân tích đa thức đó thành nhân tử Đấy, đúng không chưa Đấy. tương tự em sẽ làm với cô b tương tự ta làm cô b cô b ta có 2x bình cộng 4x thì chúng ta làm tương tự câu A chúng ta sẽ làm xuất hiện nhân tử chung ở câu B chúng ta quan sát câu B này chúng ta thấy ở đây có số 2 phạm tử này có số 2 đúng không ở đây có số 4 4 thì lại viết được dưới dạng 2 nhân 2 do đó chúng ta phát hiện ra có nhân tử chung là 2 là 1 thứ hai nữa là ở đây có x bình ở đây cũng có x như vậy chúng ta nghĩ ngay đến việc là có thêm nhân tử chung là là x như vậy đều có nhân tử chung là hai x kèm nhìn và bây giờ cô sẽ viết ra dạng có nhân tử chung hai x kèm nhìn cho rõ nhé đấy hai x bình này các viết cho cô thành là hai x vậy thì hai x bình bằng hai x nhân mấy đấy thì kỹ năng nhân đơn thức ở đây lại phải phát huy đây hai x bình thì đây là hai x rồi thì phải nhân x đúng nào cộng với 4x này cô cũng biết xuất hiện nhân tử chung là hai x bởi vì cô đã phát hiện ra có nhân tử chung là hai x rồi đấy thế 4x này đây là hai thì đây sẽ là mấy các em à sẽ là hai bởi hai nhân hai để bằng bằng bốn đấy như vậy đến đây chúng ta thấy nó có nhân tử chung là mấy các em là hai x theo cái quy tắc này đúng không đó là a mở nhân b cộng a nhân c thì sẽ bằng a nhân với mở ngoặc b cộng c đúng không đấy thì ở đây Đấy. Như vậy qua một bước ấn nổi bằng cách đặt nhân tử chung chúng ta đã đưa cái đa thức ban đầu thành một tích của hai đa thức Đấy. và làm như vậy ta đã hoàn thành xong bài toán phân tích đa thức x2x bình phương cộng 4x thành nhân tử bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục làm câu c em tiếp tục làm câu c C ta có năm x bình y cộng x bình y bình nào bây giờ chúng ta lại quan sát để tìm nhân tử chung về số ở đây năm nhưng ở đây không có đây chỉ có số 1 thôi đúng không vậy thì không có thừa số chung là số thứ hai là về biến ấy đây x bình đây cũng có x bình vậy xuất hiện ngay thừa số chung là x bình đấy ở đây có y ở đây có y bình vậy thừa số chung của là y Đấy. như vậy sau khi xem xét các hạng tử của đa thức này chúng ta đã tìm ra được nó có nhân tử chung là x bình y vậy chúng ta sẽ tách làm sao cho nó có x bình y các nhé như vậy 5 x bình y thì sẽ bằng x bình y nhân 5 đấy cộng với x bình y bình ta nhắc ra ngoài x bình y bình thì bằng x bình y nhân mấy x bình x bình đây rồi y bình ở đây là y thì phải nhân thêm thêm y như vậy ta biết đây sẽ là x bình y nhân như vậy sau một bước biến đổi chúng ta làm xuất hiện nhân tử chung là x bình y ở đây cũng x bình y kèm đặt x bình y ra ngoài x bình y đặt ra ngoài trong sẽ là là gì em chúng ta xem nào khi ta đặt x bình y nhân 5 là x bình y rồi thì đây sẽ là 5 kèm đấy còn ở đây cộng với mấy đây x bình y mà đặt nhân y mà đặt x bình y ra ngoài rồi thì còn cộng với cái chúng ta có thể kiểm tra lại này x bình y nhân 5 đây chính là đây x bình y nhân y chính là kết quả này và chúng ta đã phân tích được đa thức này thành một tích của các đa tương tự em giải hàng câu d câu d ta có 2 phần 5 x bình cộng 5 x mũ 3 cộng x bình y đa thức lúc này có ba hạng tử thì chúng ta cũng làm tương tự theo mà chúng ta phát hiện tiếp ở đây x bình ở đây x ba thì cũng có x bình ở đây có x bình như vậy chúng ta phát hiện ra có nhân tử chung là x bình đúng không vậy chúng ta sẽ tách có nhân tử chung x đỉnh về số thì không có rồi đúng không nhỉ Đấy, chúng ta nên về số thì có nhân tử chung là phải là số tự nhiên số nguyên chúng ta mới đặt được không thì thôi nhé nhiều bạn lý luận này đặt hai phần năm cũng được đặt thì cũng được nhưng chúng ta không nên Đấy. Chúng ta sẽ làm bằng x bình này nhân 2 phần 5 cộng x bình nhân 5 bởi vì x bình nhân 5 x chính bằng 5 của 3 cộng x bình y thì là x bình nhân y Đấy. như vậy ta sẽ đặt nhân tử chung có là x bình x bình x bình đây rồi đúng không đặt x bình trong sẽ là 2 phần 5 cộng 5 x cộng y Đấy. như vậy chúng ta đưa cái đạo thức ban đầu trở thành một tích chúng ta đã hoàn thành cái bài toán là phân tích các cái đa thức này thành nhân tử và chúng ta lưu ý cái cách làm này người ta gọi là đặt nhân tử chung như vậy vấn đề quan trọng ở cái bài đặt nhân tử chung là gì các em là chúng ta phải tìm ra được cái nhân tử chung của nó đây thì chúng ta lưu ý là đây chính là nhân tử chung này a với a là nhân tử chung đấy đây a đây với a như vậy chúng ta phải tìm ra cái nhân tử chung a này thì chúng ta mới phân tích được thành nhân tử đã hình dung ra chưa đấy và ở bài một này cô đã sử dụng toàn bộ cái kiến thức này đấy. thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua bài thứ hai nhé chúng ta trở lại cái bài hai các em nhé vẫn là đề bài phân tích các đa thức sau thành nhân tử em quan sát các cái à, biểu thức của bài à, bài hai câu a câu b câu c và câu d đấy chúng ta để ý các biểu thức của nó đấy. các em quan sát câu a trước nào chúng ta đi giải a ta có 10x nhân x trừ y cộng 8y nhân x trừ y. Thì ở đây chúng ta coi như đây là một cái đa trụ cột có hai hạng tử. Hạng tử thứ nhất là 10x nhân x trừ y, hạng tử thứ hai là 8y nhân x trừ y. Bây giờ chúng ta sẽ xét cái thừa số chung của cái hạng tử đó. Được không nào? Đấy. Bây giờ chúng ta quan sát là số số 10 là trước, quan sát phần số trước, số 10, số 8 trong số 10 số 10 và số 8 này có ước chung lớn nhất là đấy hay cái khác là số 10 này có ốc thừa số là hai số 8 này cũng có thừa số là hai như vậy chúng ta phát hiện ra nhân tử chung đầu tiên của chúng ta là hai bây giờ đến biến nào, biến x ở đây có x không em à cũng không có thừa số x như vậy x là không thể là thừa số chung ở đây có y thì đây là cũng không có cái thừa số là y do đó x và y là không có thừa số chung ở đây không không phải là thừa số chung bây giờ đến thành phần thứ ba đó là x trừ y ở đây có x trừ y đây có trừ y không em à chúng ta thấy ngay là có x trừ y phải không nào như vậy chúng ta tìm ra ngay nhân tử chung không phải là bình số 2 mà là còn số có x trừ y nữa đấy bây giờ chúng ta tách các hạt tử này ra lần lượt xuất hiện cái nhân tử chung này đây đấy, bây giờ ta tách nhé vậy sẽ bằng nào hai trừ y cô cũng viết cái nhân tử chung ta điểm ra cái đã đúng không nhỉ từ đây là 10 x nhân x trừ y mà đây là hai nhân x trừ y vậy nó phải nhân thêm mấy để bằng hai này nhân mấy để bằng 10 và hai này phải nhân năm bằng 10 đúng không nào ở đây x đây chúng ta không chúng ta phải lấy x và x trừ y đây có rồi như vậy đủ chưa chúng ta nhân là hai nhân năm x là bằng 10 x 10 nhân x trừ y đây đúng là 10 x nhân x trừ y vừa vừa đúng không nào bây giờ đến cái hạng tử thứ hai Hạ tử thứ hai. Các em cứ có thói quen ghi cái cửa giữa chung các em phát hiện ra trước đó cô. Được chưa nào? Bây giờ nhân thêm mấy? Bây giờ các em cứ nhẩm này. Hai mà đây là 8 thì chúng ta phải nhân thêm mấy? À chúng ta phải nhân thêm 4. Đúng không? À đây hai nhân x trừ y. về là x trừ y đây rồi. Đây 8 mà 2 nhân 4 là 8 đủ rồi. Như vậy còn thiếu gì nữa? À còn thiếu y thêm. Đấy. Vậy đến đây chúng ta thấy rõ ràng ràng nó xuất hiện thừa số chung hay gọi là nhân tử chung là hai nhân x chữ y chúng ta đặt ra mở sẽ là hai tích chữ y bên trong sẽ còn là năm x còn đây bên trong còn mấy cộng 4 Đấy, như vậy sau khi chúng ta biết được chúng ta đã đưa đa thức này về một tích của các đa thức cụ thể ở đây là gồm có ba đa thức đa thức thứ nhất là hai đa thức thứ hai là x trừ y đa thức thứ ba là năm hoàn thành xong cái bài toán là phân tích cái đa thức này thành nhân tử đấy chúng ta sẽ chuyển qua bài b bài b thêm nhé b ta có 2 phần 5 x nhân y trừ 1 trừ 2 phần 5 y nhân y trừ 1 Đấy. Thì tương tự câu A Các em hãy phát hiện nhân tử chung nào à, Phát hiện nhân tử chung Thứ nhất đây 2 phần 5 đây 2 phần 5 đúng không x ở đây nhưng đây không có x y ở đây có nhưng đây cũng không có y và thứ hai nhân tử chung thứ hai là y trừ một đây cũng y trừ một vậy nhân tử chung của ta phát hiện ra là hai phần năm y trừ một bây giờ chúng ta sẽ viết ra dạng nhân tử chung nhá hai phần năm y trừ một và đây là nhân thêm x trừ đi hai phần năm y trừ một đây là nhân thêm y như vậy có nhân tử chung là 2 phần 5 y trừ 1 các em đặt ra ngoài y trừ 1 đặt ra ngoài thì khi 2 phần 5 y trừ 1 nhân x mà đây đặt 2 phần 5 y trừ 1 rồi thì nó còn cái gì nó còn x đúng không và đây còn cái gì em à chính là còn y đấy như vậy chúng ta cũng đã phân tích cái đa thức đó thành nhân tử và chúng ta đã hoàn thành xong bài toán à, bây giờ chúng ta chuyển qua câu b à câu c <clears throat> câu c này ta có 10x nhân x trừ y trừ 8 y nhân y trừ y. Đấy. Bây giờ các em quan sát câu C nào. Câu C này chúng ta thấy là 10 này với 8 này là có được với chung là hai đấy. Đúng rồi. À tìm ra phải lúc nào. Ở đây x đây không có x, ở đây y đây không có y không được. Nhưng đây là ta phải để ý đây là x trừ y. Nhưng đây là gì em? Đây là y trừ y. Như vậy nó chưa xuất hiện thừa số chung đúng không vậy chúng ta suy nghĩ đến việc là à thế cái y trừ x này tại sao chúng ta lại không chuyển thành x trừ y nhờ một cái chú ý và vâng, cái lưu ý kem mình lưu ý cho cô nhé a trừ b thì bằng trừ của b trừ a đúng không nào vậy thì ở đây y trừ x này cô muốn chuyển thành x trừ y thì chúng ta hình dung là y trừ x này sẽ bằng gì em sẽ bằng trừ của x trừ y đây cô sẽ chuyển y trừ x này thành trừ vậy thì bây giờ qua một bước chuyển đổi ta nhìn nhé đây là 10x nhân x trừ y trừ 8y lại nhân với trừ của x trừ y đấy ta chuyển đổi cái x y trừ x thành x trừ y bằng cách đặt dấu trừ như vậy đấy bây giờ chúng ta lại để ý 10 nhân x x trừ y trừ mà nhân trừ đây ta đổi ngay dấu thành cộng 8y nhân x trừ y đấy thì đến đây em quan sát và đến đây các em sẽ tự thực hiện nốt bài toán được chưa nào đấy tương tự chúng ta sẽ làm câu d em tự thực hiện nốt bài toán nhé câu c ta có 2 phần năm x nhân y trừ một cộng 2 phần năm y nhân một trừ y Đấy. Thế thì tương tự câu C chúng ta thấy rằng là ở đây 2 phần 5, 2 phần 5 có nhân tử chung đúng rồi. Ở đây y trừ 1, ở đây lại có 1 trừ y chứ không phải là y trừ 1. Đúng nào? Đấy. Thế thì cái 1 trừ y này chúng ta cũng sẽ đổi thành y trừ 1 giống như ở câu C đang y trừ x chúng ta đổi thành x trừ y nhờ được đặt dấu trừ đằng trước. Đấy. Bây giờ chúng ta cũng làm như vậy. Vậy 2 phần 5 x nhân y trừ 1. Đấy cộng với 2 phần 5 y nhân với một trừ y cô đổi thành y trừ một thì cô đặt dấu trừ trừ của y trừ một đấy như vậy sau khi nhân vào chúng ta thấy 2 phần 5 x nhân y trừ một cộng với nhân trừ đây đổi thành trừ 2 phần 5 y nhân y trừ một đấy vậy đến đây chúng ta thấy xuất hiện ngay thừa số chung là là y trừ 1 được chưa nào vậy thì quay cái bài toán này nó về bài toán nào các em à chính là về bài bài b và đến đây các em hãy tự trình bày bài này nốt cho con được chưa nào và ở đây qua bài c và d này chúng ta lưu ý nếu ở đây y chỉ x chúng ta muốn đổi định chữ y thì ngay lập tức cái dấu trừ này chúng ta biết đổi nó về dấu gì đấy dấu cộng chúng ta có thể không phải viết cái bước trung gian nữa nhá nếu các em thạo rồi cái bước này chúng ta có thể bỏ này đấy nhưng ở đây cô đang muốn rằng các em rất là tỉ mỉ từng chút một do đó cô phải làm từ bước này đến bước này đúng không nào đấy tương tự ở đây chúng ta thấy ở đây đằng đằng trước cái hạng tử một chữ y này nó là mang dấu cộng đúng không bây giờ cô muốn đổi thành y trừ một đấy thì ở đây cô đã biết đổi thành dấu gì đấy em dấu trừ 2 phần năm y nhân y trừ một đấy do đó sau khi cầm đã thành thảo rồi thì chúng ta có thể từ bước đây chúng ta chuyển bước đây bằng cách dấu cộng này chúng ta thay bằng dấu dấu trừ ta hình dung hay chưa à như vậy qua bài C bài D chúng ta thấy rằng dù đã nhân tử chung nhưng mà chúng ta còn phải biến đổi còn phải đổi dấu thì nó mới xuất hiện nhân tử chung đấy chứ không phải bài nào cũng có nhân tử, tử chung sẵn giống như bài một hiểu chưa nào à bây giờ cô sẽ ra cho các em một số bài để các em luyện tập thêm nhé các em thân mến đây là bài tập cô chuẩn bị cho các em thì các em sẽ cố gắng hoàn thành hết các bài tập cô giao nhé Xin chào và hẹn gặp lại các em ở bài giảng tiếp theo.